À, xin chào mọi người thì hôm nay à, mình sẽ điểm sơ qua thị trường cổ phiếu của ngày à, thứ phiên thứ sáu tuần vừa rồi thì phiên thứ sáu tuần vừa rồi thị trường rơi rất là mạnh thì uh, thị trường rơi mạnh thì mình thấy rơi mạnh đó là điều rất là bình thường nhưng mà có rất là nhiều nhà các anh em đầu tư đổ lỗi cho phát sinh hay là đổ lỗi cho một công ty chứng khoán nó phát sinh là uh, kêu một giới sập uh, khuyến khích khách hàng short pháo sinh để để phòng vệ tài khoản tuy nhiên thì cái cái, cái thị trường này rơi thì nó đâu liên quan gì đến công ty nào đâu thị trường này nó rơi là do tạo lập chứ còn mấy nhỏ lẻ chúng ta thì làm cái gì đâu mà một công ty khoản thì đâu đâu đâu có làm cái gì đâu đúng không thị trường hôm thứ sáu rồi, rồi thì rơi 56,07 điểm 4,53 phần trăm thì hiện tại thì à, đã thu mốc 1200 mốc có hỗ trợ khá là cứng thì có rất là nhiều anh nói là nó về đầu 950 gì đó chờ mốc 950 này mốc hỗ trợ này tuy nhiên <laughs> hiện tại thì mình không có đoán đáy ờ, đáy thì trường nói về nhịp nào nhưng mà sắp tới mình nghỉ qua ờ, tuần tới thì, thì có thể rơi mạnh tiếp thì nếu mà đối với thị một đến một thị trường ừ, chứng khoán mà nó rơi biên nó rơi càng mạnh càng tốt thì mình nghĩ là như vậy bởi vì sao khi mà thị trường nó rơi mạnh ấy, thì khả năng tạo đáy nó mới lớn còn mà thời gian ờ, thời gian thị trường đi xuống nó nhanh hơn chứ bây giờ đối với thị trường cổ phiếu mà mỗi ngày nó rơi cái 30 điểm mỗi ngày đang rơi 30 điểm mà nó chưa thể đến đạt đến cái cái đáy của nó thì làm sao nó nó có thể à, nó nó tạo đáy, tạo đáy được nó giống như một ờ, quá trình đi lên cổ phiếu vậy các bạn thấy là quá trình mà bứt nó bứt tốc lên cổ phiếu cổ phiếu nó nó tăng bứt tốc thì đó là quá trình tạo đỉnh của cổ phiếu thì tạo đáy thì nó gần tương tự như vậy mà một thị trường cổ phiếu rơi nó rơi từ 3 đến 5 nhịp nó rơi từ 3 đến 5 nhịp thì mới là đây là nhịp một này nhịp hai này đấy, mới là nhịp ờ, thứ ba rồi, rồi sẽ hay có một những pha hồi lên và pha, pha, pha rớt nữa nhưng mà pha những pha rơi nó càng mạnh thị trường rồi nó rơi càng mạnh thì tất nhiên nó sẽ tạo đáy tạo đáy theo này đi lên thôi thị trường cổ phiếu Việt Nam mình bao nhiêu năm rồi thì uh, những pha rơi uh, từ năm bắt đầu từ năm 2000 này thì năm 2007 08 là 08 là pha rơi đầu tiên năm 2018 là pha rơi này rồi năm nay là pha rơi thứ ba thì các bạn nên thấy là nhìn trên biểu đồ á thì những cái đỉnh sau à, thì bản chất thì thị trường chứng khoán Việt Nam mình vẫn là thị trường nó đang đi lên đấy thì các bạn thấy là cái cái đáy sau của thị trường chứng khoán nó vẫn vẫn cao đáy trước à, đúng rồi nó đáy sau của thị trường chứng khoán vẫn lại cao đáy trước rồi và quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam mình bây giờ nó lớn hơn ngày xưa rất là nhiều rồi thì à, mình nghĩ nó không không có cửa về có một số bạn cũng bị quan à, nó về 900 hay là 600 gì đó mình không biết nhưng mà à, cũng không cũng không không đến mức đó về đáy của năm 2018 lại tám được đành đã đành là thị trường ờ, bây giờ nó rơi rất không liệt thật nhưng mà cũng không có đến không đến mức về sáu trăm mấy đâu nó rơi đến một một mức mức độ mà mình à, theo theo quan điểm của mình á thị trường nó sẽ rơi nó rơi đúng là nó sẽ rơi mà nó rơi một đến một mức một cái chiết độ mức đến một mức nào đó mà cái chiết khấu của thị trường chứng khoán nó đạt đến mức mà rẻ mạt á rẻ luôn á là người người bỏ chạy nhà nhà bỏ chạy á lúc đó thì bắt đầu đội tạo lập bắt đầu nó âm thầm vào nó gom cổ phiếu đó thế là nó lại làm một phòng mới bắt đầu nó thể làm một cái ờ, vòng đầu tư mới và bắt đầu khi mà cái cái dòng tiền lớn thực sự bên ngoài nó vào á nó thu gom cổ phiếu á thì nó thể âm thầm thu gom lúc đó thì ờ, khi mà thị trường nó xanh nó lên thì chúng ta đã quên hết cái pha rơi vừa rồi của ờ, năm 2022 này và hiện tại thì uh, hầu hết tất cả các cái nhóm ngành trên thị trường chứng khoán nó đều đi lên hết cả rồi uh, ngân hàng và chứng khoán bất động sản thép rồi uh, vật liệu xây dựng rồi xây dựng hầu hết tất cả các nhóm ngành đều tăng hết rồi chỉ có một ngoài từ một vài nhóm ngành như là uh, bên xăng dầu á đó, bên dầu khí á, thì con chưa nó còn chưa tăng thôi còn lại thì ờ, thủy sản rồi hóa chất rồi bán lẻ nó đều đi lên hết cả rồi bây giờ mà cái mức cái giá nó đi lên cũng khá là cao bây giờ mình nghĩ nó cần phải chiết khấu lại để ờ, nó cần nó cần giảm để chiết khấu lại cái giá còn đối với thị trường hiện tại mà mình cũng không khuyến khích mọi người mua vào nhé đợi nó rơi xong hoàn toàn đã đợi thị trường nó nó đạt nó tạo đáy tạo test tạo đáy xong test đáy xong đã nó rơi đủ nhịp đủ ờ, nó rơi cái đụ liều đụ liều đụ lửa thì nó sẽ hồi lên thôi khi đó chúng ta mới tham gia thị trường Đây. và góp phần rất là góp công rất lớn cho thị trường rơi phiên vừa rồi vẫn tiếp tục là dòng à, ngân hàng Đây, viên ngân hàng này góp công là gì Vietcombank này uh, ờ, bit techcom bbbank đấy nước ngoài thì mua ròng 587 ờ, tỷ vẫn là cái một cái trong những điểm sáng ờ, của thị trường cổ phiếu thì không riêng gì các cô các nhà đầu tư nước ngoài không riêng gì nhà đầu tư Việt Nam trong nước nhỉ mà tất cả các nhà đầu tư nước ngoài họ họ kẹt cổ phiếu rất là nhiều họ bị kẹt ờ, cổ phiếu đó ở thị trường chứng khoán mình ra một rất nhiều họ cũng chưa thoát hàng được mà ở ở thị trường ờ, chứng khoán Việt Nam mình mình thấy có một điều cũng thấy khá là đúng là uh, các cái doanh nghiệp mà làm rất tốt đó, thì cái giá chiết khấu như vậy thì nó dần dần nó sẽ thành tạo thành một giá rất là rẻ mình lấy ví dụ như là Đức Giang này VAC này IDI này rồi ờ, HAH rồi um, ờ, đạm Phú Mỹ rất rất là nhiều doanh nghiệp mà làm ăn lợi nhuận tính bằng tính bằng lần rồi VPBank đấy các cái doanh nghiệp các cái ngân hàng rồi VND gì đó, đó. lợi nhuận uh, giá cổ phiếu thì giảm rất là nhiều nhưng mà trong khi đó lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn tăng đều đều uh, mình lấy ví dụ như Đức Trang thì quý 2 này dự dự kiến của nó là đâu đó khoảng 6.000 tỷ ở uh, 2.000 tỷ lợi nhuận là 2.000 tỷ quý 1 lợi nhuận ờ, là 1.500 tỷ gấp 3 lần so với năm ngoái thì quý 2 này là là, một, là 2.000 tỷ thì nó cũng gần tương đương nó cũng đâu đó cũng khoảng gấp 3 lần đối với lợi nhuận năm ngoái đúng không ạ thì uh, lợi nhuận của doanh nghiệp mà nó vẫn làm ăn ra đều đều mà giá cổ phiếu chiết khấu chiết khấu nó rất là cao tại sao các bạn lại không mua nhỉ đúng không ạ nhưng mà không phải là bây giờ nhá mình không nói là không biết không nói bây giờ tại sao nó lại xấu nhỉ Đức Giang Đức Giang thì ờ, cái bây giờ nó khá là thấp này mình nghĩ nó gần thấp cho cần cái vài phiên nữa cho nó về cái vùng nền này cái vùng nền à, giá 158 của nó Đức Giang thì mình nghĩ các đang có được một lượng lớn nhà đầu tư tổ chức bắt đáy à, đúng rồi đơn chống đỡ rất nhiều đây à, Dow Dow Capital mua từng giá 255 cơ mà sợ gì thì uh, hôm nay là ngoài cái việc mà hôm trước là mình có hướng dẫn các bạn hướng dẫn cho các bạn đếm số nhịp rơi của cổ phiếu để đoán để có thể từ đó có thể có một à, có thêm cái cơ sở để xác nhận uh, cái đáy của thị trường thì hôm nay mình xin uh, chia sẻ các bạn thêm một số cách nữa để các bạn có thể là tìm những cái điểm uh, những điểm uh, đáy của thị trường để rồi chúng ta tham gia vâng. một số ờ, các cái dấu hiệu tạo đáy của thị trường ờ, cổ phiếu thì ờ, đầu tiên là một số cái khái niệm những dấu hiệu tạo đáy của cổ phiếu cách bắt đáy này cái bắt đáy thường một số cái bắt đáy này và những dấu hiệu tạo đáy khác thế ờ, các bạn phải hiểu là bắt đáy cổ phiếu là gì bắt đáy cổ phiếu là hình thức mà các bạn giao dịch cổ phiếu trên thị trường thông qua việc ờ, mua vào cổ phiếu với giá thấp và bán ra với cổ phiếu ờ, với khi cổ phiếu có giá cao bản chất của việc này đó chính là hành vi tìm kiếm giá trị và đầu tư cho giá trị thì bên cạnh cái việc bắt đáy bắt đáy này đem về cái lợi nhuận đầu tư rất là tốt nha tuy nhiên nó cũng cái việc bắt đáy này nó cũng là một con dao hai lưỡi nó hai lưỡi nó tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro nếu như các bạn không có hiểu biết về thị trường không có nhìn không có một số các cái đụng cái tư duy hay là các cái kiến thức để ờ, bắt đáy cổ phiếu uh, việc cái việc mà đoán đáy cổ phiếu hay là đoán đáy cũng là một cái việc là cái, cái việc đoán đáy cổ phiếu là gì cái việc mà các bạn ờ, đưa ra kịch bản của thị trường đúng không ạ qua các cái công cụ ờ, hỗ trợ như Fibonacci này rồi uh, sức mạnh RSI này hay là sử dụng các cái công cụ để, để từ đó các bạn uh, có thể dự đoán được uh, vùng nào vùng uh, vùng chạm đáy của cổ phiếu để các bạn có thể tham gia còn uh, ở thị trường hiện tại thì mình nghĩ nó chưa chưa nhảm đáy đâu có thể rơi một phiên nữa sau đó hồi hồi sau bắt đầu giảm tiếp giảm tiếp sau nó mới hồi tuy nhiên cái việc bắt đáy của thị trường là các bạn phải cực kỳ cẩn thận nha ờ, ờ, ờ. mà các bạn phải đi ờ, cái việc à, bắt đáy ấy, thì các bạn phải đi vốn nó rất là cẩn trọng khi việc bắt đáy ấy, thì các bạn không không nên có ôi một lượt ôi ta tiền vào một lượt trong lúc bắt đáy thì rất là nguy hiểm và cái việc bắt đáy này á, thì ờ, cái việc ờ, tuy nhiên cái việc bắt đáy á, thì nhà đầu tư đánh đánh giá được cái cổ phiếu này và định định đang bị định giá thấp và chúng ta có thể mua được à, mua bán ở mức giá cao hơn như thế thì việc bắt đáy cổ phiếu đây là một chiến lược giao dịch khôn ngoan điều quan trọng nhất của để thực hiện việc bắt đáy thành công chiến lược này chính là không đầu tư khi cổ phiếu đang trong quá trình giảm mạnh mà đầu tư vào đầu tư nó vào thời điểm xác suất mà xác xuất tăng nó xảy ra là cao nhất tức là đầu tư khi mà xác suất ừ, tăng nó cao nhất tức là tại cái vùng đó mà cái mức cái hột ờ, cái kháng cự của nó là yếu nhất à, bởi vì sao khi mà ừ, để mà xác định được cái vùng mà kháng cự yếu nhất á, thì nó có rất là nhiều yếu tố đầu tiên á, là phải có cái dòng tiền lớn nó đi vào này Ờ, có các cái ờ, điểm pocket diode nên về mặt kỹ thuật nó có điểm pocket diode đó rồi khi ờ, mà khi có thành mặt đáy nó phải phải đủ cái đủ thị trường chứng khoán thị trường chung á thì về mặt thị trường chung nó phải có độ số đủ số nhịp rơi mà tại cái vùng đó thì các bạn lúc nào mà các bạn nghe thấy các cái, cái rất là nhiều nhà đời chứng chỉ F0 gì đó than lên diễn đàn than các cái diễn đàn như là à, Fire rồi F319 rồi là 24 à, giờ 47 gì đó à, các bạn là lúc đó các bạn sẽ thấy là các nhà đầu tư kêu là từ bỏ chứng à, từ bỏ chứng khoán cắt tay ăn thì thề không bao giờ đụng vào chứng khoán hay là là cái quan nước mà các bạn nghe ai nói các bạn chỉ nghe chứng khoán bất khoán là nghe người ta cứ bịu môi lên lúc đó mới là thị trường nó đáy tại vì sao đó là một trong những cái mẹo giao dịch nó khá là khá là hay trên thị trường chứng khoán nhỉ? khi mà khi mà mọi người người nhà nhà đều gọi là ghê lạnh gọi thế nào nhỉ ghê lạnh cái, cái cái cái cổ phiếu cái chứng khoán ấy, thì lúc đó thì ờ, cái tâm lý chán nản của con người nó bắt nó bắt đầu thì không tức là cái lượng cung nó không còn nữa người ta bán ai ai ai ai là chán nản bán thì bán hết rồi ai không bán người ta đóng xóa tài khoản hết rồi lúc đó thì cái dòng tiền lớn nó bắt đầu nó âm thầm âm thầm nó đi vào nó thu gom và ngược lại với quá trình à, với cái tâm lý bắt đáy mà khi mà khi mà các bạn à, thấy thị trường cổ phiếu mà nó tăng nóng nó liên tục tăng nóng nhà nhà đều chứng khoán của ai ai cũng cổ phiếu và các cái các cái cô bán nước ngồi vỉa hè này các chú xe ôm cũng quan tâm đến cổ phiếu chứng khoán thì lúc đó các bạn nên hãy cẩn thận nên canh rút ra các anh vì thế mà rút ra dần tại vì thường những người mà những cô bán nước vậy thì ít quan tâm thị trường chứng khoán và cổ phiếu lắm nhưng khi mà người ta quan tâm đến tức là thị trường nó được đang được ờ, truyền thông nó nó media quá mức rồi đó thì các cô ấy quan tâm và các bạn cô các cô bắt đầu mở tài khoản bắt đầu là tham gia giao dịch đó là một trong tín hiệu rất là không lành cho thị trường chứng khoán rồi ờ, những dấu hiệu để bắt đáy để cổ phiếu tạo đáy và cách bắt đáy thì à, bắt đáy cổ phiếu các bạn sử dụng nến nhật ấy, các nến loại à, nến như búa hammer này có định rồi à, cùng nến nhật kìm tăng giá này cùng nến sao mai hay monostar cùng nến ba chàng linh trắng rồi mẫu hình nến đáy nhít này cái nến hammer này thì khái niệm về nến nằm mơ là như thế nào thì các bạn lên tự lên mạng tra nha cái hình này thì mình lấy cái cổ phiếu so 68.com á thì sau một cái quá trình nhìn vào cái nến Hammer thì các bạn có thể thấy được uh, cái cái uh, tại sao nó là tin cậy tại vì sau một quá trình đào downtrend như vậy này nó cổ phiếu liên tục rơi cổ, liên tục rơi đó thì tại cái vùng đáy của nó tại khi mà xuất hiện cái nến Hammer này này thì cái nến Hammer nó giải thích thế nào này tức là tại cái vùng này khi khi giá mở cửa khi tàu vùng giá mở cửa thì nó cao hơn giá đóng cửa của phiên hôm trước và à, đầu phiên ấy thì cái lực bán nó đẩy ra rất là mạnh nó nó bán nó lực lực bán nó ra nó thắng lực mua thì nó làm giá cổ phiếu rơi rơi rất là sâu tuy nhiên về càng về cuối phiên á, thì cái lực cái đổi cái đổi à, đổi đổi mua á, nó áp lực chiến thắng đổi bán nó và nó vượt hoàn toàn khỏi cái cái áp lực uh, qua mức mức giá mở cửa ban đầu và tạo ra muối phiền nó tạo một cái nền xanh cái nền xanh này có thể có râu hoặc không có râu nhá nếu mà không có râu nó càng tín tưởng hơn nữa thì đó thì ờ, cái nến xanh này hình thành cái nến này hình thành là, là báo hiệu điều gì tức là à, báo hiệu mà một, một điều chính xác là, là cái đội phè bò cái phè bò nó đang ờ, tham gia bắt đầu tham gia vào thị trường tức là nó, nó nổ phát súng phát súng đầu tiên thì bắt đầu nó cái dòng tiền lớn nó bắt đầu nó đi vào thị trường á đó các bạn nên quan sát nha để mà xác nhận được cái quá trình tăng giá này bắt đầu á, thì các bạn nên chờ đến hai ba phía sau đối với mình nếu mình ở đến này mình sẽ không mua mình sẽ chờ đến cây đến này mình mới tham gia này và khi mà khi mà các bạn mua thì các bạn phải kết hợp giữa à, mô hình đến và cái von và khối lượng nha ở những cái cây nến này ví như cái von nó lớn đột biến thì nó mới nó mới an toàn còn cái von nó bé thì nó chưa chắc là an toàn đây đây là cặp nến nhận chìm tăng trưởng thì ờ, cũng tương tự như ờ, tương tự như cái nến ờ, nhận nến hammer thì đây là nến ca nhận chìm tăng trưởng thì ở, ở một cái vùng giá mà à, cổ phiếu đang đi xuống á cổ phiếu đang đi xuống thì à, nó tạo thành một cặp nến nhận chìm tăng trưởng này thì đặc điểm của cắm nến là gì là cái, ờ, cái cây nến xanh ấy, cái cây nến của ngày hôm sau nó cao hơn cây nến ngày hôm trước và cái điểm đóng nến của cái ngày hôm sau nó cao đâu đó khoảng hơn gấp đôi của gần gấp đôi của cây nến ngày hôm trước thì, thì cái lý lý giải của cái nến nhật kìm tăng trưởng này là gì tức là ờ, cái phiên đóng cửa của ngày hôm trước á, thì cái phe gấu là thắng thì nó đẩy áp lực bán xuống tuy nhiên vào ngày hôm sau á, thì phe bò đã tham gia thì từng tham gia vào thị trường nó đẩy à, nó đẩy cho phe gấu lùi về phía bên trên và hấp thụ hoàn toàn khối lượng ờ, của phe gấu bán ra và cái cầu hôm đó nó tăng cao đột biến thì khi nhìn vào cặp nến này thì các bạn thấy là cái cái điểm uh, điểm mua đã tới sẽ bọc cái phe ờ, bò đã tham gia thị trường á tuy nhiên cái việc này để đảm bảo đảm bảo an toàn thì mọi người nên chờ, chờ mua những cây này những cái cây như vậy thì nó an toàn hơn rất là nhiều bởi thị trường nó xác nhận xong đã nó xác nhận thì các bạn mới tham gia đây đây là mình uh, ờ, diện dạng của cái nến nến xanh và có da đóng cực cao hơn cái nến đỏ phía trước này độ dài của nến đỏ nằm trong ờ, cái độ dài của nến xanh cái thân nến đỏ nằm trong cái thân nến xanh ấy. thì giá mở cửa của nến xanh nó thấp hơn giá đóng cửa của cái nến đỏ thì nó tại à, sao lại có hiện dạng như vậy tại vì ờ, cái trong ở đầu phiên á, thì cái phe gấu tiếp tục à, áp đảo thị trường tuy nhiên á, khi mà các bạn nhìn thấy này ở vùng này này khi mở cửa thì cái phê gấu nó bán được bán ra của phê gấu rất là mạnh tuy nhiên ờ, khi mà thị trường phe bò nó tham gia nó đẩy cổ phiếu đi ngược đi ngược lên lại bên trên đây là mùa đến Morningstar đến sao mai ấy. thì cái đến này ờ, đến sao mai này xuất hiện ở ờ, xuất hiện ở đâu xuất hiện ở cuối của chu trình chu kỳ giảm giá thì uh, trong một quá trình giảm giá thì cái nến sao mai này nó tương tự nhiều cái nến đôi nến đôi di chuyển chuồn này nó ở uh, đến nến đôi di nó xoay các bạn nhìn cái nến này nó giống một con xoay với con xoay vậy đấy thì uh, cái nến cặp này cái một nến uh, sao mai này nó nó được uh, thể hiện qua thông qua ba cái nến này cái nến thứ nhất cái nến thứ hai và cái nến thứ ba cái nến thứ nhất thì à, nó thể hiện là cái, cái thầy gấu đang bán rất là mạnh ờ, chu kỳ giảm giá trước đó tuy nhiên về à, đến à, ngày thứ hai á, thì cái cái đến thứ, ngày thứ hai này có thể là màu xanh hoặc màu đỏ đều đều được nha thì cái vào ngày thứ hai á, thì thầy bò đã tham gia thị trường và bò gấu đánh nhau á. cái tức là thầy bò tức là thầy đang đẩy giá lên á, và phe hai phe này đánh nhau thì làm tạo một cái râu nến vùng bên dưới này đấy nó tạo một cái râu nến vùng bên dưới và cái râu nến vùng bên trên nó, nó giống như con xoay các bạn mà hay chơi con hoặc là các bạn ở quê có hay chơi cái, cái, con cù á đấy kiểu vậy đó đấy tuy nhiên sang ngày thứ ba thì nó tạo ra một cái nến xanh nó phe bò nó đậy hoàn toàn phe gấu ra khỏi thị trường tạo ra một cái nến xanh rất là đáng tin cậy thì ba ba cặp nến là gọi là cặp nến sau mai á nó báo hiệu một thị trường uh, đi lên bắt đầu thì phe gấu bắt đầu chiến thắng thị trường đây là cái nến đánh nhíp cái nến đánh nhíp hay là mình đôi lúc mình còn gọi là cặp nến đường ray xe lửa thì sao cái diễn giải cặp nến này nó cũng khá là đơn giản thì cặp nến này tốt nhất là một là là nó nằm ở ở đỉnh thị trường đang tăng vâng, hoặc là đáy thị trường đang giảm đỉnh thị trường đang tăng thì nó báo hiệu là cái gì báo hiệu là một à, cái sự lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn là cái cặp nến này là nó đảo chiều như thế nào nhé thì à, nó báo hiệu là cái cặp nến bắt đầu thị trường bắt đầu đảo chiều á thì à, cái nến đánh nhiếp này nó tạo bởi hai cái nến cái nến thứ nhất và cái nến thứ hai Ờ, cái đến thứ, thứ nhất trước đó thì cà phe gấu đang áp đảo thị trường tuy nhiên vào ngày thứ hai á thì phe bỏ nó đánh bật phe gấu khỏi thị trường và bắt đầu lặn chu thị trường và cái cái thân của hai cái cặp nến này nó tương đương với nhau hoặc là không chênh lệch nhiều đây để mình chỉ cho các bạn à, cái đánh nhíp nó nó đáng rất là nó khá là tin cậy ở trên thị trường đây các bạn thấy không ạ đây là giống như cái này mình có nói á, thì cái cặp nêm đánh nhíp này á, nó thể hiện ở một thị trường đang tăng hoặc thị trường đang giảm á. thì đây là cái pha hồi phục của nó này cái pha hồi phục của nó thì uh, ở ở những vị trí như vậy này khi mà thì ờ, cái phè bò ờ, ở, đây thì phè bò nó đang đẩy giá lên tuy nhiên ờ, vào ngày hôm sau thì nó tạo cái phè gấu nó tham gia thị trường nó tạo một cái cây nến gần như tương đương với cái cái cái, cái nến của ngày hôm trước thì nó báo hiệu một điều gì báo hiệu là cái phè phè gấu này đang phè gấu đang thắng thắng thế và thì, bắt đầu một thị trường downtrend nó bắt đầu là kết thúc quá trình quá trình hồi phục của cổ phiếu khoan hiểu không ạ thì ờ, khi mà cây này cái cây nến này hoàn thành ờ, cái hình thành xong thì mình các bạn đối với trong thị trường mà đào trend như vậy các bạn nên uh, lời ngay cái khi mà các bạn bắt đáy những cổ phiếu các bạn bắt đáy ở đây những phiên vào đây canh mà bắt đáy nếu các bạn nào uh, thoát được hàng thì tốt mà không thì nó giảm xuống đây thì cũng phải thoát hàng lỗ cũng phải bán các bạn không bán ở đây thì hôm nay nó làm cho bạn cũng đi một khúc tài khoản rồi rồi có thể có một số bạn đợt này nếu mà không bán cổ phiếu hoặc là ôm từ đầu tư cổ phiếu chuyên thành à, đầu tư ờ, từ nhà đầu tư đứt sóng ờ, đứt sóng nhà đầu tư tăng trưởng gì đó tùy các bạn Đấy, các bạn vào kiếm 10 ờ, 20 phần trăm là bây giờ các bạn thành cổ đông dài hạn của công ty để trong thị trường trong một thị trường chứng khoán nhá thì khi mà các bạn hãy nhớ một điều là khi các bạn tham gia các bạn mua cổ phiếu vì điều gì các bạn bán cổ phiếu vì điều đó các bạn mua cổ phiếu vì các bạn muốn kiếm 15 10 phần trăm trong thị trường trend á thì các bạn phải hãy nhớ hãy nhớ rằng à, mình chỉ vào kiếm 50 phần trăm xác định trước mua về T3 về lời cũng bán lỗ cũng bán đó chứ không phải khi mà các bạn mua T3 về nó lỗ đến 10 phần trăm các bạn không bán được các bạn thôi chắc nó hồi ấy. trong một thị đã trend nó xong nó hồi được đúng không ạ rồi các bạn không bán các bạn không bán thì bây giờ thì nó xuống khúc này sao các bạn bán 10 phần trăm các bạn không bán bây giờ nó đi cho 30 phần trăm tài khoản sao các bạn bán được lúc đấy các bạn thôi bây giờ làm cổ đông già đầu tư mình là đầu tư giá trị theo Warren Buffett trời trời đây ôi mẹ này cách ra đáy thì dùng à, sử dụng chỉ báo RSI á thì cái chỉ báo RSI là chỉ báo gì chỉ báo RSI là một chỉ báo dao động dựa trên xu cái xu lượng mà được dùng để đo tốc độ cũng như cường độ về các cái biến động có hướng của giá đây chỉ là một chỉ báo hết sức quan trọng trong việc ờ, xác định đỉnh và đáy RSI chạm mức ờ, ngưỡng mức 30 uh, là mức qua bán của cổ phiếu thị trường ờ, cổ phiếu thị trường RSI rơi từ 30 trở xuống là bắt đầu mua khu vực từ khu vực từ đáy chuẩn bị cả tiền mua cái vùng RSI này các bạn có thể gọi vùng qua bán cái vùng này, này cái vùng này vùng gọi là quá quá mua cái vùng này vùng qua bán này tức là sao khi mà cái đường giá cái cái đường cái đường sức mạnh đường giá này nó đi ra khỏi vùng này thì các bạn hãy cẩn thận tức là nó vào vùng quá quá mua đấy các bạn hãy canh hay canh hay canh nhịp để thoát cổ phiếu ra ở những vùng này gọi là vùng quá quá bán thì tức là qua bán thực nào là bán quá là bán quá mức đấy, đấy thì thường mà cơ phế mà vùng bán quá mức là nó thảo nó thể tạo đáy thì ờ, ở các RSI mà vào vùng quá quá bán này á, thì các bạn hãy cân nhắc việc mua vào và cổ phiếu mà đi vào vùng quá mua này các bạn cũng cân nhắc việc bán ra vâng để cái chỉ báo chỉ báo RSI này là chỉ báo cũng khá là quan trọng các bạn có thể tham khảo nhé tham khảo nhé nhưng mà đó là ở trong ờ, điều kiện bình ờ, điều kiện thị trường bình thường thôi còn hiện tại thì thị trường nó downtrend thì các bạn nên phải chờ thị trường nó ờ, chung nó ổn định lại đã rồi các bạn mới tham gia được chứ bây giờ bây giờ mà thị trường nó đang xuống mà các bạn nó đang vùng quá bán này đây mà các bạn ở nó ở vùng quá mua này các bạn mua vào các bạn đứt rồi đời thị trường nó ổn định cân bằng này đã rồi các bạn mới tham gia không có vội thị trường Việt Nam mình nó đi thang bộ mà nó xuống thang máy cho nên các bạn có lời một phiên thì các bạn không nghèo được đâu lời một phiên này là ba hai ba phiên cũng không nghèo được đâu nhưng mà các bạn mà bắt bắt sai ở trong thị trường bị giảm này là các bạn đứt đấy mà đứt rất nhiều thị trường này là rất rất là nhiều anh em đứt rồi à, thêm một số những dấu hiệu cổ phiếu ở đấy khác thì sau cái nhịp giảm dài với lực bán ngày càng mạnh mẽ thì trong phiên có sự xuất hiện nhịp tạo chiều mạnh với khối lượng tham gia bắt tay lớn đây là dấu hiệu ờ, đầu tiên cho thấy cổ phiếu thị trường chuẩn bị bước vào vùng đỏ đáy tạo chiều khi có sự tham gia rất tích cực của dòng tiền giá hình thành mẫu hình tạo đáy quan sát thấy đà giao cổ phiếu chứng lại một số cổ phiếu vốn hóa lớn cổ phiếu thị trường đã hồi phục và phản ánh ờ, tích cực hơn khi giảm và các hỗ trợ thì ờ, ở thị trường miền Nam ấy, thì các cổ phiếu vốn hóa lớn như ở trong biên rổ viên 30 ấy, thì các bạn thấy là gì à, Vinhome, Vic này rồi ờ, Hòa Phát rồi các cổ phiếu thị trường hiện tại giống như ờ, các dòng của thị trường như là à, bánh trứng thép rồi dầu bất động sản rồi là chứng khoán rồi là ngân à, rồi chi nữa rất rất nhiều ngành nghề đó khi mà cái quá trình rơi của các cổ phiếu đó nó bắt đầu nó chững lại và các thì các bạn hãy bắt đầu quan sát thị trường phải quan sát kỹ chờ đợi những cái phiên mà pocket biot thì các bạn mới tham gia thị trường đây thêm các lưu ý khác trong phục vụ này đó là các cổ phiếu mạnh à, rơi mạnh hơn thị trường chung các cổ phiếu này không giảm hoặc là giảm rất là nhẹ so với thị trường đây sẽ là những cổ phiếu mạnh khi thị trường quay trở lại và có thể à, hình thành xu hướng tăng giá mới kết hợp với các thông tin cơ bản về doanh nghiệp như lợi nhuận doanh thu hoặc là yếu tố mới trong hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp giá mình chứng lại không giảm quá sâu nữa khối lượng giao dịch giảm dần nhỏ 5% so với các phiên trước đây cũng là dấu hiệu tạo đáy của đáng tin cậy thì các bạn uh, nên nhớ là một số trong số các cái chú ý mà khi thị trường giảm khi trong trong khi mà thị trường chung nó giảm mạnh á, mà các bạn để ý thì thị trường mà các cổ phiếu nào nó giảm ít hơn thị trường chung đúng không ạ hoặc là hầu như nó đi vào nó rơi vào khi khi thị trường chung rơi á, thì nó chỉ rơi vào biên sideways hoặc là nó đi ngang á, thì cổ phiếu đó là những cổ phiếu mạnh mạnh hơn thị trường chung thì trong quá trình hồi phục thì nó là những cổ phiếu mà đầu tiên nó sẽ chạy để, nó sẽ chạy các bạn tưởng để, để dễ, hiểu các bạn gì thế này khi uh, à, bây giờ có một có một đoàn người vậy đó có một đám người đang đi đang đi thì có một nhóm người tự nhiên bỗng nhiên rơi vào miệng hố rất là to đúng không ạ thì những cái người nằm ở mép miệng giếng nhất thì là những người sẽ đầu tiên sẽ bò lên được khỏi cái miệng giếng đó đó và những người mà rơi rơi mà rơi sâu dưới đáy giếng thì những là những người mà à, bò lên sau cùng hoặc có thể là không bao giờ bò lên được đấy bé rớt xuống đó chết tiêu mất tiêu hoặc là gặp cục đá xuống là chết mất tiêu rồi thì uh, sao tại sao lại như vậy tại vì các bạn nên biết là khi mà cổ phiếu nó giảm ít hơn tức là cái lực bán từ cổ phiếu nó ra nó ít hơn ít hơn thị trường chung thì uh, về bản chất các doanh nghiệp đó là những doanh nghiệp có cái nội tại cơ bản tốt này làm ăn tốt đó thì uh, mình lấy ví dụ như ông Đức Giang chẳng hạn này các quyền uh, càng giảm người ta lại càng mua vào vì các bạn nên biết là sao các quỷ là sao người ta có được một đội ngũ phân tích của tìm hiểu sàng lọc thông tin về doanh nghiệp rất là rõ và thậm chí là người ta còn ước lượng được uh, quý uh, cái quý sắp tới là lợi nhuận bao nhiêu quý 2 lợi nhuận bao nhiêu quý 3 lợi nhuận bao nhiêu thì là người ta căn cứ vào các cái hợp đồng mà được ký kết ở thời điểm hiện tại hoặc là thời điểm giao từ đó người ta ước lượng được cái cái cái cái lợi nhuận bốc ra đây là bao nhiêu cho nên ờ, các cái quỹ khi mà thị trường giảm các bạn để ý là ờ, những cổ phiếu nào mà nó được các quỹ liên tục mua vào các bạn hãy để ý mình lấy ví của Đức Giang nha Đức Giang nhớ Đức Giang đó và hiện tại các bạn nhìn về biểu đồ mà xem này đây hiện tại thì Đức Giang cũng rơi rất là ít so thị trường nha Đức, Đức Giang thì ờ, các quỷ thế là mua cái đây quỷ cái quỷ à, có quỷ Dragon Capital mua ở vùng này cơ mà 255 bây giờ 153 người ta vẫn đang ôm mà chưa hề bán ra luôn đấy vào đây rơi xuống đây người ta mua thêm về đây người ta mua thêm mà rơi xuống đây người ta thêm tiếp tục mua thêm Giang này liên tục được uh, các quyền mua ròng mua ròng thêm này đó đó một tín hiệu rất là tốt nó rơi ít hơn so thị trường rất là nhiều thị trường hiện tại mà rơi từ Đức ờ, Giang rơi từ đỉnh đây xuống đây 30 phần trăm mình thấy là 30 phần trăm cho nhiều đi thị trường bây giờ rơi rất là nhiều rồi mà đất giang nó mới rơi từ ờ, thị trường chung nó rơi ngày 7 tháng 4 mà đất giang ngày 14 tháng 4 bắt đầu mới rơi rơi mà xong nó hồi phục lên này hồi phục lên từ ngày 19 ờ, tháng 4 bắt đầu mới quá trình giảm mới bắt đầu ờ, với cái pha rơi Rồi. Ờ, những ngày mà thị trường tạo đáy á, thì xuất hiện các lực cầu của nhóm nhà đầu tư lớn này, thường là nhà tổ chức hoặc quỹ đầu tư này ra tay để mua được uh, mức giá hấp dẫn hoặc là cứu giá cổ phiếu doanh nghiệp. Và đây là thường những doanh nghiệp cơ bản tốt. Vì vậy khi nhóm cổ phiếu cơ bản tốt được đợi giá thì cũng là dấu hiệu thị trường được tạo đáy thì ờ, bởi vì làm sao thì các doanh nghiệp các tổ chức á, người ta thì đợi nó chiết khấu nó chiết khấu thị trường nó chiết khấu đến mức mức mà nó gọi nó nó rất là rẻ đó là người ta thể tính là gì ở, ờ, ở ờ, những thời điểm như vậy người ta thấy mua số lượng cổ phiếu rất là lớn mà hiếm khi ở thị trường mà nó đắp trên người ta có mua được có thể được up trend họ người ta dân họ đặt một lệnh vừa vừa thôi là nó là trần mà trần cứng mà các bạn họ không thể mua được họ không thể gom được đủ số lượng cổ phiếu họ cần thiết đúng không ạ rồi chỉ có họ chỉ có thể gom được những thị trường nào nó đa trend như vậy thì cái cái quá trình mà họ gom như vậy họ sẽ để lại những dấu chân ở trên ờ, cái cột trên thị trường thì cái gót nhỏ gom á, thì nó sẽ à, thể hiện cái gì là cái von cái von của ngày hôm đó nó cao hơn bất thường là cái khối lượng hôm đó của ta cao hơn bất thường đó đó là một trong dấu hiệu để các bạn là biết là đội tạo lập đã à, cái đội à, đội cái tổ chức hoặc quỹ đầu tư á, nó bắt đầu là dòng tiền lớn nó vào thị trường rồi đó là một trong dấu hiệu dấu hiệu để tạo đáy của thị trường á các bạn hãy quan sát thật kỹ những vùng đó nha những ngày mà thị trường nó tạo đáy hoặc là dòng tiền lớn nó vào đi vào á, là các bạn hãy để ý các cái ngày mà người ta người ta cập nhật tin tức á. ví dụ như là thường sẽ có những ngày mà các bạn mua cái lượng tổ chức nước ngoài mua ròng ví dụ nó mua ròng cao bất thường bất thường ví dụ như hôm nay là là 800 tỷ mà có những ngày mà nó mua đến ngàn năm trăm tỷ hoặc là hai hoặc ba ngàn tỷ ấy, thì lúc đó lúc là những họ cái vùng họ mà giải ngân cực kỳ mạnh còn những họ tại sao thì những doanh nghiệp này á, thì người ta sẽ mua tập trung vào các cái rổ VN30 nhá VN30 thì nó sẽ đầy nó sẽ đỡ cho chỉ số chung không rơi nữa đó, bắt đầu là khi đó thì các bạn trên trên cái biểu đồ giá các bạn sẽ thấy là những cái những cái phiên ngày liên tục mà các cái cổ phiếu các cái rổ VN30 nó không rơi mà cổ phiếu VN-Index cũng không ngừng rơi nữa đấy hoặc nó rơi ít hơn hay hay để ý những ngày như vậy mô hình đảo đáy của William O'Neill có nhắc đến mô hình đảo đáy hai chữ uh, à, chữ V về kép á double double button đó. ngoài ra còn có mẫu hình ba đáy triple double button hoặc là mẫu hình đáy chữ V mẫu hình đáy chữ V thì mình thấy ở Việt Nam mình rất ít khi, ít khi xảy ra nha ít khi xảy ra ít khi xảy ra đáy chữ V thì uh, năm 2018 có tạo thành nhá thì nhưng mà mình thấy đó là thường là uh, tôi gọi là mô hình đạo cô đơn nữa, đây nó tạo mô vô hình chung nó tạo mô hình đạo cô đơn chứ không hẳn là chữ V ấy Đây nó 2015 luôn rồi Đây đây đây đây đây đây đây đây. đây. cái vùng này cái vùng này người ta vùng đảo cô đơn đó. à, vụ này mà đã có đơn này mọi người thông cảm cho mình vẽ hơi xấu mình không có khiếu đi vẽ ngày xưa mà học vẽ vẽ rất tốt bây giờ làm họ chị có đợi không Đấy, đói đói vậy còn kiếm tiền à, đi vẽ mời tán gái hoặc là kiếm tiền tiêu cũng được giờ học rốt quá giờ khổ đây vùng này là vùng đảo cô đơn đó. thì ở vùng này các bạn những vùng như vậy các bạn này các bạn nhìn thấy rất rõ ràng luôn đây là nhịp rơi thứ ba một này hồi phục ờ, hồi phục lên này nhịp hai nhịp ba nhịp, nhịp rơi thứ ba một hai hai này ba này một hai nhịp hai nhịp một này nhịp hai này nhịp ba này nhìn rất rõ ràng luôn này đó thì ở những vùng các bạn các bạn nhìn thấy này đó giá cổ phiếu nó tăng lên rất là mạnh mẽ tăng rất là quyết liệt nó tăng rất là mạnh mẽ luôn nhưng cái vùng nhiên những phiên về làm gì có, có cổ phiếu nào nó nói đâu thì những ờ, ở đây chỉ số vn index nó tăng gấp như vậy thì vì tổ chức lớn nó vào nó đẩy các cái mua các cái cổ phiếu của VN30 mà nó được chiết khấu rất là cao đấy nó đẩy cho thị trường ờ, bắt đầu ờ, đi lên và tạo ra một chu kỳ mới của thị trường chứng khoán thì ờ, cái ờ, cái mô hình hai đáy của ờ, của William O'Neill thì nó nó cũng tương tự vậy thôi tức là trong quá trình giảm ừ, xu hướng giảm thì có những phiên hồi này ở đây tạo ở những như đêm như vậy á thì cổ phiếu có một nỗ lực hồi phục đến bắt đầu đi xuống tuy nhiên là tại những vùng như vậy á, thì tại những vùng đáy đáy một gần đáy hai đáy hai nó gần ngang đáy một á, thì có một hoặc là nó thấp hơn một chút có một cái lực cầu rất lớn của các tổ chức mà khi mà người ta cảm thấy là các cái cổ phiếu bây giờ nó chiết khấu đủ lớn đủ cao đối với các doanh nghiệp à, sản xuất à, doanh nghiệp mà có lợi nhuận lớn đấy người ta sẽ tham gia thị trường thì nó tạo à, qua nó tạo một xu hướng tăng lên bất thoát lên hoàn toàn khỏi cái đỉnh cụ đỉnh nhọn của nó đây nó bất thoát và điều chỉnh nó chỉ điều chỉnh nhà bắt đầu nó đi lên nó, bứt bất thoát nó đi lên hoàn toàn luôn à, một số cái lưu thì các bạn bắt đáy cổ phiếu thì không nên bắt đáy với hàng đầu cơ hoặc là tài sản dưới mệnh giá với các loại tài sản này là khi một khi đã giảm giá thì giảm rất là mạnh thậm chí có thể giảm thê thảm khiến nhà đầu tư có thể mất trắng không nên dùng margin để bắt đáy giá cổ phiếu margin chỉ nên sử dụng khi gom dần theo giai đoạn tăng giá tăng thôi các bạn nhớ không ạ khi các bạn bắt đáy cổ phiếu mà các bạn bắt hàng đầu cơ giống như hà dòng ờ, đầu cơ các cái phiếu mà ờ, cái dòng à, Louis Louis chẳng hạn đấy hoặc cái cổ phiếu mà làm giá các cái đội làm giá mà có đầy đấy thông tin mà các bạn lên mạng ấy. đấy các cái các bạn bây giờ lên Google mà gõ phát là các cái các cái bất thầy làm giá điện tử chứng khoán ở Việt Nam mình bắt đầu ra hết FLC rồi đồ á đây đấy, FLC bây giờ thì không ai đụng rồi thôi ai mà đụng vào thì chúng chắc thì thôi á đấy FLC Louis kiểu kiểu vậy đó đấy bởi vì những hàng đầu cơ làm sao những hàng đầu cơ là những đồ tạo lập người ta đánh thuần lên người ta bán giấy thôi một khi người ta bán giấy ra bán xong rồi người ta xạ người ta thả người ta thả mà nội tại doanh nghiệp bản chất đâu không có gì hết giống như Louis chẳng hạn Louis Holding nhé thì bản chất nó là một thị trường là một cái công ty xay sát gạo thôi mà bây giờ hoặc là xay sát gạo thôi mà nó đầu cơ nó nó biến thành một cái doanh nghiệp cổ phiếu nó tăng từ 2 000 đến 70 000 nó khủng khiếp không đấy và không nên dùng margin bắt đáy cổ phiếu thì trong một cái cái đao trend thị trường chứng khoán ấy, hoặc là có vùng giảm giá thị trường chứng khoán ấy, các bạn nhớ là cái cái cái cái dùng margin ấy, là nó nó hại nhiều hơn là lợi bởi ra bởi sao khi mà dùng margin ấy, thì uh, nếu các bạn mua sai nha khi các bạn mua sai thì nó tăng tăng gấp đôi cái việc lộ cái cái sự lộ các bạn cái cái cái lộ các bạn đấy margin chúng ta chỉ dùng trong thị trường uptrend hoặc thị trường trong một cái phiên thị trường sideways mà các bạn mua những phiếu tăng giá mình lấy ví dụ như thì hồi đợt vừa rồi mình lấy Đức Giang trong thì à, thị trường uh, à, biên index thì đang uh, sideways nhưng mà Đức Giang tăng giá rất là tốt hoặc là HAH HAH đấy nó đi lên thì những cổ phiếu đi lên thì các bạn mới dùng margin rồi rồi và có bắt đáy thì các bạn không nên all một lần các bạn nên giải ngân nhiều lần hoặc việc chia nhỏ thành nhiều lần cái việc ờ, chia nhỏ nhiều lần bắt đáy thì giúp các nhà đầu tư tăng tỷ lệ an toàn khi bắt đáy nếu các bạn các bạn nhớ là khi các bạn bắt đáy ở một ừ, tỷ lệ nhỏ thì khi mà nếu mà khi giả sử như các bạn sai thì các bạn cắt lỗ thì cái mức lỗ của bạn nó rất thấp tuy nhiên nếu mà các bạn mà bắt đáy, các bạn all một lần mà khi thị trường nó bắt đầu nó tiếp tục giảm hoặc là cái cái cái đáy nó tạo nó nó fail nó bị sai á thì lúc đó là cái đáy, cái đáy của bạn nếu bạn all in thì đúng nó đi rất là nhanh cái tài khoản của bạn á thì quá trình bắt đáy thì các bạn nên dùng nên dùng một ít tiền để dò đoạn đáy ban đầu á thì mình lấy ví dụ như từ từ, từ, từ quá trình đáy thì mọi người chỉ cần à, ví dụ các bạn bỏ ra nếu là trai các bạn lớn thì các bạn bỏ ra nghìn cổ phiếu để thăm dò chẳng hạn nếu mà thị trường nó xác nhận ok đó là đáy mình bắt đầu ra ờ, ngân tiếp vào hoặc là nếu sai các bạn nhỏ thì bạn uh, mua lô 100 cổ phiếu chẳng hạn nhưng mà mua những cổ phiếu nào là an toàn nha những cổ phiếu giống mình nói á, là những cổ phiếu mà nó được các nhà đầu tư nhà đầu tư tổ chức mà trong đợt giảm vừa rồi nó liên, liên tục người ta gom gom vào đấy các cái công ty có nội tại doanh nghiệp tốt này à, lợi nhuận bền hoặc là tăng lợi nhuận tăng đột biến tăng bằng lần so với những nói cùng kỳ Rồi Đấy Thế đây là cái hướng dẫn mà cái để mà mọi người à, đây là cái chia sẻ kiến thức của mình mà mình nha mọi người có thể à, tham à, tham khảo để mình không có cái gì là mua nha mọi người có thể tham khảo để hy vọng là kiến thức mình chia sẻ để giúp ích cho con mọi người trong quá trình đầu tư đối với thị trường chứng khoán đây không có này Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay nhé. Chúc mọi người à, buổi tối vui vẻ, cuối tuần vui vẻ.